Xin chào các bạn, chào à, mừng các bạn quay trở lại kênh ẩm thực và cuộc sống mình Đây con heo nái mình các bạn, nó vừa mới sinh con Hôm nay là ngày thứ hai Nó sinh được uh, à, 10 con các bạn 10 con heo con Để cái khung này thì nó tự động ra kia các bạn Thì nó ở cái khung kia, xong lúc bú thì nó sang bên này à, Kiểu cách thiết kế của mình nó là như vậy à, Đây thì uh, heo mình nó sinh uh, được 10 con tổng là 14 con nhưng mà nó bị chết lưu mất 4 con các bạn là do heo nhà mình nó bị bệnh ờ, khô thai khô thai là lúc sinh ra nó đẻ khó đẻ khó và thai là chết lưu chết khô chết ờ, gỗ à, lưu lưu thai thai gỗ ở đây thì chuồng trại mình cũng không có cái lồng để giữ cái con mẹ này và mình à, có một cái ô này để để cho mẹ ở và một ô bên này con con nó ở à, theo cách uh, thiết kế riêng của mình con mẹ này thì đặc biệt rất là giữ các bạn cực kỳ giữ luôn à, nó giữ dần thì uh, cái khi mình uh, đỡ đẻ và chăm sóc thì cũng gặp những cái khó khăn à, tuy nhiên là mình uh, dùng cái cây chổi bạn à, dài một chút cái xẻng dài một chút thì mình sẽ hót phân và quét dọn nó được sạch sẽ do heo của mình nó đang có triệu chứng và dấu hiệu của bệnh khô thai thì là ừ, à, các bạn à, nên tiêm tiêm cái thuốc, ờ, thuốc như vậy để chống khô thai nhé các bạn nhé Rồi mình lấy nét cho các bạn xem đây là thuốc ờ, chống khô thai các bạn à, tiêm ờ, sau sinh 14 ngày và nhắc lại sau 14 ngày tiêm thuốc này thì chống khô thai Tuy nhiên là con này thì đợt trước mình chưa tiêm được cho nên là nó bị khô thai và chết mất bốn con. Còn con nái bên này, con nái bên này thì mình đã tiêm được vaccine các bạn. Mình đã dùng cái thuốc này tiêm rồi. Mình hy vọng là nó mang lại hiệu quả và có kết quả tốt à, khi sau khi sử dụng cái vaccine à, khô thai chống khô thai này. Này nó đang nằm à, cho con này bú ạ. Mời con heo con đang bú heo mẹ này. Vú nó thì ờ, là 16 vú 10 con thì vẫn đủ cái ti để cho nó bú các bạn nhé mình nhờ phối rốn cho heo các bạn mình sẽ cho heo mình ăn cái cám như vậy đây mình dùng cám ờ, hydro đấy thức ăn hỗn hợp để địa chỉ đây công ty địa chỉ ờ, ngày giờ sản xuất đây các bạn ở trên bao bì đây cám cám hydro mang hiệu là 566 đấy thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh trọng viên đây cái này dùng cho heo heo nái mang thai sau khi làm à, sau khi phôi giống mình sẽ dùng cái cám này để cho heo mình ăn đó nó như là heo này mang thai sau khi phôi giống đây và hai tuần trước khi đẻ đây thì cám này nó có tác dụng là nó sẽ bảo vệ cái bào thai à, giúp cho thai của heo nó phát triển tốt à, đầy đủ các cái dinh dưỡng rồi những cái khoáng chất vi lượng để heo được mẹ tròn vuông nhé các bạn nhé còn sau khi mà à, mà trước khi để trước khi để khoảng 2 tuần thì mình lại chuyển sang cái cám 567 ờ, đây các bạn nhìn thấy trên bao bì 567 cũng là của hãng uh, ờ, Higro đó và hãng Higro này là dùng cho heo nái mang thai uh, heo nái nuôi con đó hai tuần trước khi đẻ đấy các bạn uh, lưu ý ở, ở cái mùng này má hiệu của nó là 567 đấy, mình chém trước khi để hai tuần mình sẽ cho ăn cám này để kích thích sữa để à, nhiều sữa để cho con nó nó dễ đẻ nó dễ đẻ ra trước khi đẻ hai tuần nó dễ đẻ và có sữa để cho con nó bú được uh, nhiều sữa đó là năm sáu bảy trong quá trình nuôi con Đấy, heo nái nuôi con và bên này là heo nái mang thai đó còn tùy các bạn à, cũng có thể sử dụng những cái sản phẩm khác cũng tùy các bạn nhưng ở đây mình đang dùng cái sản phẩm này thì mình giới thiệu các bạn biết để nhận dạng được hai cái loại cám như vậy Đấy, đây là cám ờ, mang thai và đây là cám ờ, nuôi con heo nái nuôi con heo nái mang thai loài cám 566 ờ, này các bạn các bạn dùng heo nái mang thai là sau phối giống đến khi mà hai tuần trước khi đẻ Đấy. còn 567 là hai tuần trước khi đẻ đây lại tiếp theo hạn là heo nái nuôi con hai tuần trước khi đẻ Đấy, đến khi phối giống đó là từ cái hai tuần trước khi đẻ đến lúc trong cả quá trình nuôi con tách con và phối giống đó còn à, đây là sau phối giống và hai tuần trước cái đẻ có hai loại cám vậy 566 và 567 à, sinh con các bạn thì sức khỏe nó thì mệt mất sức thì mình sẽ tiêm cho nó một liều Beflex các bạn nhé nó giúp tăng cường uh, sức khỏe Đấy, vitamin nhóm B uh, chống uh, stress nhiễm trùng kích thích tiêu hóa Đấy, tăng cường ờ, sức đề kháng cho, cho mẹ đồng thời là khi mà nó sinh các bạn thì bộ phận sinh dục nó bị co thắt rồi nó đẻ con nhiều nó sẽ bị viêm thì các bạn sẽ tiêm cái thuốc am amokla đây các bạn đây tiêm thuốc này nó tác dụng là đặc trị viêm vú viêm tử cung mất sữa Đấy. các bạn tiêm một liều này vào nữa để cho con ờ, heo mẹ nó Ờ, chống ờ, viêm vú và tăng sức đề kháng cho heo mẹ à, nuôi con cho tốt nha các bạn nhé đấy là những cái à, kinh nghiệm của mình mình chia sẻ các bạn đấy, con heo nhà mình nuôi lứa này lứa thứ lứa tư rồi à, heo con sau khi sinh à, khi sinh xong thì các bạn à, lau mồm vệ sinh cho nó cho nó khỏi chống ngạt các bạn đỡ đẻ kịp thời nếu con nào đẻ khó thì các bạn có thể can thiệp bằng à, thuốc à, để cho nó kích thích để nó đẻ nhanh đẻ nhanh và nó đẻ nó cũng gặp trường hợp đẻ khó 3 tháng 3 tuần 3 ngày là tương đương với 114 ngày thì nó sẽ sinh nếu trường hợp ờ, đẻ đẻ thuận thì bầu sữa nó sẽ tiết ra và heo nó sẽ bồn chồn ờ, đứng ngồi không yên ờ, cao ổ đó là những dấu hiệu của heo đẻ nếu mà có những dấu hiệu đó mà đúng ngày rồi mà nó không không sinh nở thì các bạn phải can thiệp bằng thuốc và đỡ đẻ cho nó có những con heo khác các bạn lưu ý cũng có những con heo khác là nó có thể là nó à, dương hoặc âm uh, sau 5 ngày nhưng mà sau 5 ngày dương hoặc âm đó thì nó cũng chưa có triệu chứng thì à, bình thường nhưng mà nó có có triệu chứng rồi thì các bạn phải can thiệp luôn không có là nó sẽ bị chết lưu nha các bạn nhé bạn lưu ý điều đó còn uh, nó chưa có triệu chứng thì mình sẽ chờ sau khoảng 5 ngày hoặc là trước 5 ngày nó nó có triệu chứng thì nó sẽ sinh để luôn ờ, giữ cái chuồng heo nó được khô ráo, sạch sẽ thì nó không bị nhiễm khuẩn. À, heo con sau sinh các bạn, các bạn có um, lau mồm, đấy, buộc rốn, buộc rốn, lau mồm cho nó gỏi ngạt các bạn, bẻ nanh, à, bấm đuôi. Như đây mình làm đây là bấm mình bấm cả đuôi này và à, buộc rốn này, đó đó và sau đó thì các bạn là cho uống à, kháng thể okeli đây là kháng thể okeli các bạn nhỏ luôn sau khi sinh các bạn làm những cái thao tác như mình vừa nói vừa rồi và cho uống à, kháng thể ecoli để chống bệnh uh, tiêu chảy xương phù đầu khi heo con được uh, 3 ngày tuổi thì các bạn tiêm sắt tiêm sắt cho nó đây là cái thuốc sắt họ cũng ghi trên bao bì sản phẩm rồi Đấy, bạn tiêm tiêm thuốc cho nó bổ sung uh, máu cho nó vì nó mất máu các bạn khi mà mình uh, buộc rốn cắt rốn cho nó mới cắt đuôi cho nó sẽ mất máu thì các bạn uh, tiêm kháng thức uh, sắc cho nó và sau uh, 10 ngày thì các bạn uh, tiêm cái vaccine vaccine uh, đây cũng là vaccine uh, E. coli phủ đầu đấy các bạn thì con lợn nó sẽ không khi tách đàn ra nó không bị đi ỉa không uh, bị nhiễm trùng uh, sưng phủ đầu đó là những cái kinh nghiệm trong ờ, chăn nuôi của mình nuôi heo nái nay mình ờ, chia sẻ cho các bạn video mình làm đây ờ, xin phép dừng lại nhé các bạn nhé à, nếu các bạn có những cái kinh nghiệm khác các bạn có thể để bình luận dưới video để xây dựng đóng góp cho mình à, chia sẻ giao lưu để chúng ta cùng à, tiến bộ phát triển à, mình chỉ chia sẻ những công việc trong cuộc sống của mình à, theo cái kinh nghiệm của mình thôi mình thì cũng không biết nhiều nhưng mà mình biết sao thì mình chia sẻ vậy mình à, là chia sẻ lên kênh youtube của mình lan tỏa tới các bạn rất mong các bạn ủng hộ kênh của mình à, bây giờ này mình sẽ dừng lại xin chào các bạn và hẹn lại